Hello chào anh em nhé Chào mừng anh em quay trở lại với ờ, Bào Cỏ Nhà Cái à, Cuối tuần vừa qua thì cũng đã diễn ra gần hết những cái giải đấu lớn rồi anh em Và dạng sáng ngày mai ngày 18 tháng 10 sẽ ờ, diễn ra hai cái trận đấu cuối cùng của vòng đấu giữa ở giải đấu Tây Ban Nha cũng như là Ý nữa anh em Trận đấu giữa Villarreal và Osasuna sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày mai cũng như là trận đấu giữa Lecce và uh, Fiorentina cũng sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 45 dạng sáng ngày mai anh em nhé. Uh, bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Lecce và Fiorentina trước anh em. Uh, mình sẽ phân tích một chút về hai đội bóng này, sau đấy chúng ta sẽ cùng uh, đi đến với kèo. Trước hết thì chúng ta cũng sẽ đến với cái kèo handicap trước anh em. Hiện tại thì uh, trên sàn giao dịch châu Á đang là cái kèo handicap Florentina chấp uh, đội chủ nhà Lecce là 0.5 đội khách chấp uh, đội chủ nhà 0.5 cũng như là hiện tại trên dưới cả trận tổng bàn thắng cả trận đang là 2.25 uh, ờ, điểm qua một chút cả hai đội bóng uh, sẽ dự kiến chơi với sơ đồ chiến thuật trong uh, trận đấu dạng sáng ngày mai sẽ là cả hai đội bóng sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3 anh em một uh, sơ đồ uh, thiên về uh, tấn công đấy một một sơ đồ thiên về tấn công anh em nhé uh, xét một chút lực lượng thì uh, Lecce họ chắc chắn sẽ gần như là đầy đủ lực lượng trong trận đấu này còn Florentina thì họ sẽ siêu vắng đấy là Stotti uh, Castrovilli và đặc biệt có thể sẽ có sự trở lại của Martinez Quata Hiện tại thì ờ, Fiorentina đang xếp thứ 14 và Lecce thì đang xếp thứ 16 anh em. Sau 9 vòng đấu thì cả hai đội bóng đều có một điểm chung đấy là để thủng lưới 11 bàn. À, cũng như là Fiorentina còn ghi ít bàn hơn so với Lecce, đấy là 7 bàn cũng như là 8 bàn so với Lecce. Tuy nhiên thì họ cũng có khá là nhiều uh, cũng có trận thắng và hiện tại thì sau 9 vòng đấu họ có 9 điểm còn Lecce thì uh, thua 2 điểm thôi thấp hơn uh, ờ, xếp sau với uh, ờ, 2 điểm thua trung bình thì mỗi trận đấu họ sẽ có dưới một bàn thắng anh em nhé Fiorentina sẽ có dưới một bàn thắng tuy nhiên thì uh, lại để thủng lưới uh, trên hai bàn gần gần hai bàn anh em nhé 9 trận đấu để thủng lưới một bàn cũng như là à, ở ừ, Leche cũng vậy thôi Leche cũng sẽ có cái hiệu số cũng không có khá khẩm trước à, Florentina đâu xét một chút về mặt phong độ thì à, ở những trận đấu gần đây à, Leche họ có một trận thắng, một trận hòa và một trận thua, một trận thua trước AS Roma và với việc là đi làm khách trên sân của Roma họ còn bị thiếu người nữa vì vậy nên mình nghĩ rằng uh, một trận thua này cũng là một trận thua mà mình nghĩ rằng uh, mình đánh giá cao Lecce nhiều hơn so với uh, Roma anh em nhé còn về bên phía của Fiorentina Fiorentina thì họ còn phải uh, chia đội hình ra để còn đá cúp C3 nữa anh em ạ à. hiện tại thì ở đấu trường cúp C3 thì họ đang có 6 điểm sau uh, có 7 điểm sau uh, 4 lượt trận rồi anh em đấy vì vậy nên là mình nghĩ rằng Florentina họ cũng sẽ phải tập trung uh, khá nhiều vào cái uh, đấu trường cúp C3 nữa với chúng ta sẽ nhìn thấy hiệu số bàn thua sau 9 vòng đấu cả hai đội đều thua 11 bàn vì vậy mình không đánh giá cao hai cái hàng phòng thủ này ở đấu trường Serie A anh em nhé không đánh giá cao ở đấu trường Serie A và đặc biệt rằng là Florentina họ còn phải Ờ, chia đội hình ra để có thể đá được cả ở C3 nữa uh, với cái kèo handicap mà đội chủ nhà được chấp 0.5 cũng như là trên dưới cả trận đang là 2.25 này à, mình nghĩ đây sẽ là một trận đấu có nhiều hơn hai bàn mình tin chắc rằng đây sẽ là một trận đấu có nhiều hơn hai bàn anh em nhé với với việc là hai cái vòng thủ hai hàng thủ mình không đánh giá cao đấy mặc dù là cái hàng công thì ờ, không ờ, có được ổn định tuy nhiên thì ờ, hàng thủ lại bị thua khá là nhiều vì vậy nên là mình đang nghĩ rằng hai đội bóng này sẽ là một trận đấu mà sẽ có nhiều bàn thắng hơn hơn hai bàn và xem một chút về cái kèo thẻ hiện tại kèo thẻ đang là 5.5 anh em và kèo góc kèo góc cả trận đang là 9.5 với kèo góc 9.5 này uh, cái việc mà cả hai đội hình đều chơi với đội hình 433 ấy thì cái việc mà tấn công cánh sẽ là khá là nhiều khi mà ở, ở bên phía Fiorentina đang có Gonzalez cũng như là phía đối diện của anh đang có là Banda cũng như là Street Fiza đấy hai ờ, cánh cũng khá là tốc độ của cả hai đội bóng vậy nên là mình nghĩ rằng cái tay góc cũng sẽ là một cái mã kèo sáng để anh em chúng ta có thể đi và mình sẽ chốt cho anh em luôn hai cái mã kèo để anh em chúng ta có thể đầu tư trong trận đấu này anh em nhé có thể chơi trước trận thôi còn nếu như anh em nào mà thật sự muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn kiếm tiền từ bóng đá ấy, muốn bảo cỏ nhà cái thì anh em à, cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như Tele mình để ở dưới phần mô tả thì anh em có thể à, liên hệ với mình anh em chúng ta sẽ à, uh, được mình tư vấn cũng như là sẽ chốt những cái kèo nóng cho anh em khi mà trận đấu diễn ra vì uh, thật sự mà nói thì trong nhóm của mình thì ờ, anh em sẽ được nhận những cái kèo có tỷ lệ ăn cao hơn cũng như là chắc chắn là mỗi trận đấu sẽ có những cái kèo ăn chặt để anh em chúng ta có thể đầu tư tự tin hơn anh em nhé còn mình sẽ chốt uh, trước cho anh em hai cái mã kèo để anh em chúng ta có thể đi trước trận